cùng thần tượng Quý vị và các bạn thân mến, Song ca cùng thần tượng là chương trình giải trí nhằm tìm ra người hát song ca hay nhất cùng một ca sĩ nổi tiếng được đông đảo quý vị khán giả yêu thích. Và trong 12 tháng sắp tới đây thì mỗi tháng chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị một ca sĩ nổi tiếng và họ sẽ xuất hiện trong 4 tuần tranh tài liên tục cùng với các bạn thí sinh để chọn ra người hát song ca cùng với mình hay nhất. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua một số ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình Song ca cùng thần tượng nhé. Quý vị và các bạn thân mến, theo như quy chế của cuộc thi và cũng là để cho chương trình thêm hấp dẫn, khi bước vào một phần thi mới, các thí sinh của chúng ta sẽ phải tìm cho mình một bạn diễn mới và chọn một ca khúc mới. Đây có lẽ là một điều rất là khó khăn đối với các bạn và để giúp cho các bạn vượt qua khó khăn này, các bạn sẽ được sự tư vấn từ phía nhạc sĩ Minh Châu. Và xin giới thiệu với quý vị, đây là nhạc sĩ Minh Châu. Xin kính chào quý vị à, khán giả và tất cả các bạn. À, bây giờ chúng ta có ở đây 16 bạn đã vượt qua tất cả những vòng thử thách và bây giờ các bạn sẽ tiếp tục chọn cặp với nhau và chọn một ca khúc mới để tập luyện chỉ trong vòng 2 tiếng và sau đó sẽ biểu diễn trước ống kính. Hai tiếng để tập luyện quá là ít ỏi cho một phần thi quan trọng, nhưng chính trong khó khăn, tài năng thực sự của các thí sinh sẽ được bộc lộ. sẽ có ngày tay nếu tay rồi bắt đầu bạn mẹ chỗ là cả nói cùng em rằng bao nhiêu vị như vậy là chỉ còn vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt 16 bạn thí sinh sẽ tranh tài cao thấp trong lượt thi cuối cùng của vòng thi thử thách này. Chúng ta hãy chờ xem là các bạn ấy sẽ làm điều bất ngờ gì nhé. Vâng và ở vòng thi này thì từ 16 thí sinh sẽ chỉ có 5 bạn được chọn vào vòng thi thứ ba vòng thi đặc biệt của chương trình. Đây đã là một điều rất là hồi hộp với các bạn rồi, nhưng còn một điều hồi hộp hơn nữa đó là vòng thi này các thí sinh của chúng ta sẽ không được nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo sau phần thi của mình. Tất cả sẽ phải chờ đến cuối chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Bước tiếp theo là chọn bài, tập hát. Tuy khó khăn, nhưng các bạn đều được nhạc sĩ Minh Châu và Minh Quân hỗ trợ tận tình để tự tin hơn. Ở vòng thi này, ban giám khảo sẽ chỉ đưa ra nhận xét và kết quả sẽ được công bố sau khi 15 cặp thi xong. Chúng ta hãy cùng xem hai bạn trẻ rất tươi tắn này biểu diễn ra sao nhé em cảm được cả đó thấy Noel ai cũng vui quá cho nên là mình lộng lẫy theo cho nên là bớt uh, ờ, rung hơn rồi như vậy thì Trâm mong là hai bạn sẽ giữ vững được sự tự tin như lúc này khi đứng trên sân khấu ha chúc các bạn may mắn vì phải bắt cặp lại với bạn diễn mới và hát bài hát mới nên các bạn đã phải tận dụng thời gian để tập dợt sao cho hiệu quả nhất. Đạo diễn âm nhạc Minh Châu đã hỗ trợ để các bạn hiểu thêm về cách phối hợp, phân câu, hát bè sao cho phần biểu diễn của các bạn sẽ thực sự là song ca, chứ không phải là hai người hát đơn. Tới thời điểm này, một số thí sinh đã trở nên quen thuộc với khán giả, thế nhưng chỉ chút ít nữa thôi, 9 trong số 14 bạn sẽ phải tiếp tục chia tay. Và 5 thí sinh vào chung kết sẽ là ai? Mời quý vị cùng xem sau đây. So với những vòng khác thì Khánh Trúc đã được một kinh nghiệm là phần quan trọng nhất là chọn bài nếu mình chọn được một ca khúc hợp với giọng của cả hai vì đây là song ca thì mình sẽ có thể là nâng được cái phần giọng hát của mình và trình diễn lên rất là nhiều giờ thì là 14 bạn này các bạn sẽ tìm cái người hát chung với mình và sau khi đó chúng ta à, sau đó chúng ta sẽ chọn bài hát và chúng ta bắt tay vào tập luyện một cách rất là gấp rút để sau đó chúng ta thi tiếp thí sinh của chúng ta đang ráo riết tập luyện cho vòng thi tiếp theo và có thể nói là thời gian dành cho các bạn rất ít đúng không Thành? Đúng rồi, các bạn phải tập bài mới nè mà phải tập với bạn diễn mới nữa mà thời gian luyện tập thì quá hạn hẹp vì vậy có thể nói là sức ép dành cho các bạn là càng ngày càng tăng Ở đợt thi này, 7 cặp sẽ lần lượt thi trước ban giám khảo và ban giám khảo sẽ không đưa ra nhận xét Mời quý vị cùng xem vòng thử thách 2. xin chào, xin chào, em hãy đưa menu cho tôi xem nào. Hình như là hôm nay hơi cồn cào, cho tôi lên cao một bạn thì ngâm đen, một bạn thì trắng trẻo. Không biết giọng hát của các bạn có cùng màu hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Đây là thí sinh có ngoại hình thay đổi nhiều nhất trong các vòng thi Và lần này lại là một sự đổi thay thú vị Liệu người chị có tạo được sự chú ý hay không? Bắt cặp, chọn bài và tập dợt với sự hướng dẫn của đạo diễn âm nhạc và nhạc công Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 giờ trước khi thi Thử thách của các bạn không nhỏ chào tất cả các bạn, mình tên là Đinh Thị Thế Lương Mình đến từ trường Đại học Ngân hàng Và cũng như tất cả những bạn yêu nhạc thì mình rất là thích những bài hát của anh Hai anh Tuấn Và mình đến với sân chơi ngày hôm nay rất là mong muốn được Có thể song ca cùng với anh Hai anh Tuấn Và hy vọng là mình sẽ được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Mình là Minh Hoàng, mình đến từ phòng thu KN à, Sở thích của mình là âm nhạc Âm nhạc kiểu như là cái gì đó chiếm một phần rất là lớn trong cuộc sống của mình à, mình đến với cuộc thi lần này là muốn à, thử sức à, với chương trình à, rất vui được gặp các bạn cũng ráo riết tập luyện để đêm nay họ sẽ cùng hạng Tuấn và năm bạn thí sinh tạo nên một đêm diễn thật ấm cúng và nhiều cảm xúc gửi đến quý vị khán giả. Dương rất vui là mình đã vào được top 5 và mình hy vọng là sẽ mình sẽ bước thêm và đến đích cái cuộc thi này à, để à, có được như vậy thì à, Dương rất cần sự ủng hộ của khán giả cho Dương em sẽ hát hai câu đầu đúng không dạ, đúng. chị hát chỉ câu thứ ba này thôi chị hát một câu thôi này dạ. thế còn lại thì em hát cái điệp khúc thì bây giờ lúc nào mà mong một lần được chứng tỏ cái bản lĩnh của mình vì bản tính của mình rất là nhút nhát nhưng mà đến với cuộc thi này thì mình đã dồn hết tất cả cái niềm đam mê để mà cùng đứng với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương còn em là tình yêu chất chứa một đời đồng đàn còn đây khúc hát thì mình dở ra hiểu chưa chị à em yêu em yêu anh ta thiết nữa tình đó sẽ luôn một đời em là tựa như đàn đây là em nhá chị ghi chị em vào đây nhá được lọt vào top 5 thì mình rất vui và rất là hồi hộp à, Không biết là sắp tới cái tiết mục của mình sẽ được các bạn đón nhận như thế nào đây Khi tập với anh Ca Sim trên sân khấu á um, Châu có cảm giác là anh Ca Sim rất là hết mình um, Mồ hôi của thí sinh đổ thì mồ hôi của anh Ca Sim cũng đổ à, Đó là một điều khiến cho các thí sinh lọt vào top 5 rất là cảm phục Châu tin rằng với sự nỗ lực của bản thân và với sự ủng hộ của anh Kasim cũng như của quý vị khán giả sẽ mang lại một tiết mục thật tốt trong đêm chung kết và sẽ không làm quý vị thất vọng. À, mong là quý vị sẽ bình chọn cho Châu với mã số 4 quý vị nhé. Công việc mà bận rộn nhất và à, oanh dành thời gian nhiều nhất phải là ca hát vì đó là niềm đam mê của anh. Còn về anh Kasim thì bản năng anh thì anh rất thích anh Kasim à, thích thứ nhất là chất giọng của anh và thứ hai là cách biểu diễn cũng rất là hay đúng không các bạn nếu như các bạn nào chúng ta yêu thích uh, ca hát và đam mê thì hãy mạnh dạn đến đăng ký uh, cùng xem các thành tựu của mình uh, để các bạn có thể học hỏi uh, và làm những điều mà mình thích cũng có thể là do giọng hát với lại qua ca sĩ với ái có thể là cái nghĩ là sẽ hợp nhau cho nên là Dù được đánh giá cao ở các phòng thi trước, nhưng rất nhiều thí sinh tự xem đây là cơ hội cuối của mình trước ban giám khảo nên sẽ phải cố gắng tối đa. Họ phải chọn bài khác. Một lần nữa các bạn chọn cặp mới, chọn bài mới, thời gian thì ngắn, khó khăn thì nhiều. Và những cái điều gấp gáp như vậy thì mới tạo ra cho các bạn sự cố gắng nhiều hơn mới thấy rõ được cái tài của các bạn hơn trong một thời gian ngắn và Kasim mong các bạn hãy tận dụng tất cả những gì các bạn có đem lại cho Kasim. Hai chàng đều có vẻ rock, một rock nặng, một rock nhẹ. Cả hai bạn sẽ tỏa sáng hay chỉ một trong hai? Ở đợt thi này, ban giám khảo sẽ không nhận xét và quyết định sẽ được đưa ra sau khi cả 7 cặp thi xong. phía trước nên là em không tự tin lắm còn bạn em cũng vậy thực sự là ngồi hát từ sáng đến giờ rồi giọng cũng đã không được tốt rồi với lại là thời gian tập ít quá cho nên tụi em cũng không có nhớ lời kịp nữa Đây là cô học sinh dễ thương được nhiều khán giả chú ý. Hy vọng Phương Anh sẽ hát tốt với bạn diễn này. Good night. Uh, Wow, quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là niềm vui của những người chiến thắng đã lan ra cho tất cả mọi người phải không quý vị? Bản thân Mỹ Trâm cũng đang cảm thấy rất là vui như là Mỹ Trâm cũng là người chiến thắng vậy. Thế nhưng đây lại là một thử thách mới đối với các bạn bởi vì các bạn ấy sẽ phải chinh phục không phải là ba vị giám khảo nữa mà sẽ là hàng ngàn khán giả. Những người sẽ bình chọn cho các bạn để các bạn có thể trở thành người song ca cùng thần tượng hay nhất. Chúng ta hãy cùng đón xem một chương trình rất hấp dẫn này vào thứ năm tuần sau vào lúc 20 giờ trên kênh VTV3 quý vị nhé. Bây giờ thì Mỹ Trâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.